thành lập Daiichi Life Việt Nam và công bố một kỷ lục Việt Nam tiếp theo của Daiichi Life Việt Nam. À, kính thưa quý vị, à, với hành trình 15 năm của Daiichi Life Việt Nam thì sự kiện Cung đường yêu thương giải đi bộ chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã ghi nhận những con số ấn tượng như 10, gần 16.000 người tham gia, Ờ, thực hiện ờ, chạy bộ với hành trình hai, hơn 2,3 triệu km và gây quỹ ủng hộ gần 5 tỷ đồng để thực hiện các hành động và các hoạt động vì cộng đồng. Và ngay sau đây tôi xin được đại diện cho Hội đồng xác lập của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố xác lập kỷ lục công bố xác lập kỷ lục Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, Hội kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam số 2706 KLVN 2022, thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 1 năm 2022, quyết định về việc xác lập kỷ lục Việt Nam. Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam căn cứ quy trình xác lập kỷ lục Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, căn cứ đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Dai Daiichi Life Việt Nam tại bộ hồ sơ tài liệu đã cung cấp, căn cứ quá trình kiểm tra đối chiếu và thẩm định của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, xét đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam quyết định Điều 1 chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung cung đường yêu thương dài đi chạy bộ trực tuyến có tổng số km dài nhất để gây quỹ vì cộng đồng. Kỷ lục được trao tặng đến công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Đai Chi Việt Nam kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2022. Điều 2, kỷ lục này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống kỷ lục Việt Nam, được ghi vào các ấn phẩm kỷ lục hàng năm và thông báo đến cộng đồng kỷ lục xa trên toàn quốc. Điều 3, đơn vị sở hữu kỷ lục này có trách nhiệm quảng bá hình ảnh kỷ lục Việt Nam trong nước và quốc tế. Tổng thư ký, tránh văn phòng Hội kỷ lục xa Việt Nam, tổ chức kỷ lục Việt Nam và đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực đã ký Lê Trần Trường An. Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng Dai Chi Lai Việt Nam đã tiếp tục xác lập kỷ lục Việt Nam. Life Việt Nam đã tiếp tục xác lập kỷ lục Việt Nam. Và nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Daichi Life Việt Nam xin được kính chúc ban lãnh đạo cùng các cán bộ và nhân viên à, một năm thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và chúc Daichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mới à, trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị.